Hi, hello, xin chào tất cả các chị yêu xinh đẹp của Ngọc Hà à, Mấy ngày hôm nay thì thời tiết bắt đầu nắng nóng lên Và da các chị em, có nhiều chị em đã bị uh, mùn Rồi bị dầu, da độ dầu đúng không ạ, da độ dầu rồi à, Da khô, da bị uh, thiếu nước cũng có, da sần sùi cũng có Da yếu và đặc biệt đó là da uh, trắng nhưng mà không đều màu Và làm cho các chị yêu rất là buồn thì ngày hôm nay Ngọc Hà làm cái video này để giới thiệu cho các chị yêu Cái sản phẩm chăm sóc da dưỡng trắng trắng như thiên thần của dòng Skinazet mà xài các chị yêu ưng ý các chị yêu nhá xài ưng ý ngay lần đầu tiên các chị xài <clears throat> Dòng Skin AZ thì có em Wenzel trắng như thiên thần này được nhập khẩu từ New Zealand và có độ pH là 5.5 Dòng dưỡng trắng an toàn nhất hiện nay các chị yêu nhé Dưỡng trắng nhưng mà phải dưỡng trắng an toàn nhất hiện nay Đấy vì cái sự an toàn và cái sự trắng tự nhiên đấy Trắng hồng hào, trắng mịn màng đấy Mà hiện nay dòng Hiện nay White Angel đang chảy các chị nhá Đang được các chị yêu săn lùng để dùng cho cái mùa hè này Mùa hè thì các chị yêu cũng biết rồi đúng không ạ nắng mồ hôi rồi là dầu nó đổ cả ngày mà các chị yêu tấp trên da mặt mình nào à, phấn nền kem lót trang điểm che khuyết điểm rồi um, phấn phủ má hồng tất cả mọi thứ đúng không ạ làm cho da chúng ta càng bít lỗ chân lông và rất là rất là khó chịu mùa hè thì chúng ta muốn tháo tung hết quần áo ra không phải là mùa đông mùa đông thì chúng ta mùa đông thì chúng ta mặc bao nhiêu quần áo cũng thấy chưa đủ nhưng mà mùa hè chúng ta mặc một cái thôi cũng thấy rất là oi bức và rất là nóng đấy thì da mặt của chúng ta cũng như thế các chị yêu nhá da mặt của chúng ta cũng như thế nó chỉ muốn một cái lớp dưỡng tối đa cho làn da và nhìn mỏng nhẹ thôi nhìn cái gì nó quá dày dần trên khuôn mặt làm cho mình cũng thấy ngán ngẫm và nhìn cho thấy mình cũng thấy rất là khó chịu và đặc biệt là lỗ chân lông của chúng ta là những là những cái mà phải gánh chịu đúng không ạ gánh chịu những cái um, uh, cái, cái cái sản phẩm mà các chị test lên mặt đấy thì tất nhiên là chăm sóc da thì cũng là làm cho da trắng thôi các chị make up thì cũng muốn mình xinh đẹp muốn mình tự tin thôi nhưng mà còn phải dễ chịu cho làn da để cho làn da chúng ta trắng khỏe đẹp được lâu nữa thì đấy ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới cho các chị đó là kem White Angel dòng uh, kem dành cho face dành cho da mặt của chúng ta cực kỳ tuyệt vời luôn các chị yêu nhá à, hiện tại thì đang có chương trình khuyến mãi đó là mua một body tặng một em à, white angel thì những chị em nào mà muốn được tặng miễn phí cái white angel này thì các chị có thể là à, mua một body để được tặng miễn phí nhá để chăm sóc toàn thể cái à, body cả là cái da mặt của chúng ta thì là dòng sữa non cao cấp và có độ pH là 5.5 da các chỉ trắng rất là đẹp rất là mịn rất là khỏe và rất tự nhiên dưỡng sâu bên trong xe khít cái lộ chân lông của chúng ta này làm đều màu da đặc biệt đó là không gây xính bết da và không trôi các chị yêu nhá có một thành phần kem chống nắng nhẹ nữa làm cho da của chúng ta rất là tự tin khi chúng ta ra đường nhưng mà một thành phần chống nắng nhẹ nhưng mà các chị cũng nên có cho mình một cái em chống nắng này để bảo vệ tối đa cái làn da của chúng ta các chị yêu nhá Đấy thì à, em sẽ lấy một lường xíu và test ra cho các chị yêu thầy là cái dòng sữa non nó nó sữa nó nó nó à, lỏng và nó thấm thấu vào da như thế nào các chị yêu nhá. Đây các chị nhìn này. Dòng sữa, dòng sữa và lấy một lường chút xíu này thôi đã thừa các chị ạ, đã thừa rồi. Tức là rất là tiết kiệm và da chúng ta sẽ bật tông sau vòng à, da chúng ta sẽ thấy cái sự cải thiện chúng ta sau một tuần chúng ta xài nhá và bật tông ngay lập tức à, sau khi chúng ta test lên khuôn mặt không đầy 2 giây các chị ơi nhá mùi rất là thơm và em thấy bao nhiêu chị em mà muốn dưỡng trắng tự nhiên thì các chị nên ring cho mình một cái em này à, để chúng ta à, đẹp tự nhiên và không làm cho da chúng ta bị bí lỗi cái lông không làm cho chúng ta quá nhiều lớp dày trên khuôn mặt của chúng ta các chị nhá đấy nào các chị thấy chưa thẩm thấu luôn thẩm thấu luôn ngay lập tức vào da nhiều chị em bảo là sở mồ hôi nó trôi đi kem nhưng em bảo là không nhá với công nghệ liposum thì nó sẽ thẩm thấu trực tiếp và đi nuôi sâu vào cái hả bì da của chúng ta luôn các chị không sợ bị lãng phí kem đâu nó đang à, thúc đẩy collagen của chúng ta phát triển lên các chị ơi nhá